có món quà nho nhỏ dạ à, xin gửi tặng em ừ. anh à, tranh xin phép được đeo em à dạ trời ơi quỵ xuống cái là rối luôn đó tay. Dạ, coi thấy nhà trai nôn rồi đó nha <laughs> thấy vỗ tay nhiều quá chắc bên nhà gái xinh lắm đó rồi bây giờ chúng tôi sẽ mời nhà trai thấy chưa nhà cái trai gì... hoành tráng chưa cái gì mà hú dữ vậy ôi nhà trai tôi hoành tráng lắm á nhà gái giới thiệu sơ sơ lý lịch trích ngang cho nhà trai nghe cái coi Bây giờ mình giới thiệu cái mình lấy tinh thần đi em xin chào mọi người chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan à, em tên là Đặng Ngọc Xuân Lan em 24 tuổi hiện em là một chuyên viên trang điểm em thường chuyên làm tạp chí người mẫu à, em làm việc và à, sinh sống hiện ở Sài Gòn thôi mời em trai dạ xin chào chú Quyền Linh chào dạ con vâng. dạ. chào uh, chị Ngọc Lan à, chào gia đình nhà gái à, chào bạn gái bên kia à, em xin tự giới thiệu em là tạ đất phát sinh một 995 quê quán ở Quảng Ngãi à, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương được 8 năm rồi à, em đang làm nhân viên văn phòng ừ, công ty cống sứ Minh Long một Phát làm cụ thể là làm gì trong đó Phát chuyên dạ. môn của mình đó Cho dạ, em làm văn phòng mua hàng ạ à chào em dạ, chào chị ừ, dễ thương quá à để coi hồi nãy Nhìn nói là làm khô thấy không dạ cái ưu điểm khuyết điểm của mình là gì dạ về ưu điểm của em là một người à, chịu khó trong việc à, rất là nhiệt tình có trách nhiệm với à, mọi việc mà mình nói ra còn về à, nhược điểm thì à, em biết nấu ăn mà nó không có ngon có thể là dụ như bạn nấu thì em có thể là à, phụ giúp các bạn chung đi qua ngó nghe vậy là thấy được được không được được ha phần hình là được rồi đó được ha. giờ rồi. đi về để tôi uh, coi nhà gái coi sao mà qua mà coi tôi sao trời ơi tao tự tin ta mới đi qua bên kia ta kiểm tra chứ bộ ừ. đó thấy không chào chào à, cô gái xinh đẹp mình có ưu điểm khuyết điểm gì về ưu điểm thì uh, em là người uh, uh, thích độc lập rồi tốt đây là một cái điểm cộng nấu ăn được không em biết nhưng mà không giỏi nấu được mấy món như em nấu canh uh, rau canh uh, canh thịt chua trứng <laughs> canh cái gì canh, cà cà, cà chua trứng, trứng. à cà chua canh trứng. màng mây đó à. đổ cà đổ mây mà đổ trứng canh vô thành viên. mây à, canh kim chi kim chi thịt heo ừ. à, hay là thịt ram những món xào thôi được rồi <laughs> có kim chi ăn là ngon rồi nha có tật xấu gì không nhà gái có chuyện gì xảy ra mà nó không được ý như ý mình mong đợi á thì thường em sẽ rất là cảm thấy khó chịu lắm tạo áp lực cho mình rất là lớn mình rất là dễ bị cọc thường mình trút cái tức giận không hài lòng nó vô ai em sẽ nhốt mình đó thường... nhốt mình ha à. vậy là dễ tự kỷ lắm <laughs> chứ có mà... nào trút vô người đối diện không à, thường rất là khó là bạn em thường à, nó chơi với em thì thường nói em tính em khá hướng nội được đó tôi thấy rằng à, hai cái tính tình này có lẽ là cũng hài hòa với nhau à, nhà trai nói chút xíu đường tình duyên cho nhà gái biết đi con cũng trải qua hai mối tình thì mối tình à, đầu tiên là mối tình à, thời cấp 3 thì mối tình thứ hai thì à, sau khi học đại học thì hai bạn em và bạn đó có quen thì khoảng hơn một năm rồi uh, gia đình bạn gái thì có bắt rễ phía gia đình em thì không chịu dạ kêu cứ ở, ở chỗ nào mà điều kiện thuận lợi tốt thì ở chia tay vậy cũng, cũng buồn quá hả? quen nhau mấy năm mà chia tay vì vụ đó dạ con quen um, hơn một năm ạ bây giờ cái quan điểm cũng dễ rồi ở rễ ở đâu cũng được ừ. quan trọng là ở đó mình có khả năng để phát triển kinh tế là tốt chú nghĩ rằng cũng tiến bộ rồi dạ đúng rồi à, nếu lần này mà bên nhà gái bắt ở rễ thì con tính sao dạ thì uh, trước mắt là hai bạn sẽ nói chuyện thì uh, nếu mà chỗ nào mà hai bạn phát triển được về ừ. về kinh tế thì uh, hai bạn sẽ quyết định là ở đó còn nếu nhà con không chịu bắt rễ thì chú sẽ tới đích thân tôi ngay chú gặp ba mẹ con để xin cho con được ở rễ nếu dạ. như ở nhà gái có đầy đủ điều kiện đúng không dạ dạ tôi tốt quá được không dạ được ủa mà cái chuyện đó nó xảy ra lâu chưa dạ 2017 rồi là nay 4 năm 4 rồi năm rồi lúc đó nó còn trẻ bây giờ là lòng dạ của mình là sạch sẽ chưa Tại gì vậy trời gì vậy tức là tình cảm của mình đó là nó đã qua chưa nó đã sạch sẽ chưa để mình đón nhận cái mối tình mới hỏi tình cảm của giờ sao chứ ai nó lòng dạ sạch sẽ chưa <laughs> làm như đi mua cháo lòng ờ. <laughs> vậy <laughs> thôi quê quá đi về trời đất ơi bà mối này biết rồi nhà gái sao nói cho nhà trai chị biết hơi quê cho nên bây giờ em tự nói đi <laughs> em trải qua ba mối tình hai mối tình là hết thời đi học rồi thì à, ừ. nó nó rất là dễ thương nó kiểu ờ, tình yêu gấu bông thôi mối tình thứ ba mới quan trọng nè lâu không Lúc mà em học ờ, năm nhất thì em có quen anh Cũng mới năm nhất nên là mình còn ngây thơ lắm, mình còn ừ. trẻ con lắm Nên là khi quen thì mình cảm thấy là mình không có hiểu Có nhiều thứ bất đồng về cuộc sống, quan điểm Tại vì anh anh ấy đã đi làm rồi Nên là có nhiều thứ phải lo lắng Rồi, bây giờ nhà trai hỏi nhà gái nè Mình muốn ờ, tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào Em thích một người à, hài hước và vui vẻ Bạn có thể chơi thể thao Có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, hát, à, vẽ vời Hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình à, Hay ha Nếu mà họ có thể chăm sóc tốt và yêu thương bản thân mình Thì họ mới có thể chăm sóc tốt và yêu thương những người bên cạnh mình Đặt khiêm tốn mà Nhà gái rất là thông minh ha Mình đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái đưa ra vậy con thì à, chắc nó trên 90 à, chín phần trăm rồi trên chín chín phần trăm rồi nha bây giờ nè mình muốn như thế nào mình nói coi bà mối bà coi, coi giống bên bên mình không em muốn uh, bạn gái rất là lanh lợi muốn uh, bạn đó nhanh nhẹn sau này dụ như là mình về kinh doanh buôn bán gì, gì chẳng hạn thì bạn sẽ phụ giúp được mình em muốn uh, mở một cửa hàng sữa sữa, sữa sao thích bán sữa Dạ thì à, tại vì à, em nghĩ tới à, bây giờ nhu cầu của mọi người trong tâm mọi giới tuổi thì người ta vẫn cần nhu cầu chăm sóc cái cái khả năng sức khỏe của mình. Có chiến lược. Dạ. Nó nghe này bây giờ thích hình mẫu con gái là ốm hay mập? Dạ thích um, bạn um, ốm thôi. Dư ốm luôn á. nó nghe nè thích con trai mũi cao hay mũi thấp mũi cao Nó bên đây dư cao luôn cao <laughs> cao quá trời cao à, rồi mình à, hỏi ý kiến người thân đi đúng rồi để coi coi sao hai cho hai đứa trẻ gặp mặt đi ha bên đây em đi với ai bé à, em hôm nay em đi với mẹ và bạn thân của em à, à có mẹ theo nữa mình à, là mẹ của Xuân Lan dạ à, đến à, chương trình mẹ cũng à, cảm ơn à, chương trình và ông Mai bà Mói dạ, thấy dạ. rể tương lai thì sao à, thấy thì cũng được mà hai đứa đều nhỏ hết <laughs> nhỏ, nhỏ xíu từ từ nó lớn giờ nó phát triển nhanh lắm một vài năm mà gọi là nấu ăn ngon nuôi ngon là lớn lớn ngon lắm <laughs> hỏi bên nhà gái có bắt rễ không ở đâu có phương tiện mà ăn ổn định thì mình phải chấp nhận ừ. hay quá được, không? được đó, đó. đúng thời điểm rồi đó đúng người đúng thời điểm còn à, con đi với ai dạ con đi với um, gia đình con anh và sếp con ạ à rồi nào mời nhà trai À, xin ờ, chào à, ông Mai là anh Quyền Linh và bà mối là chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu em là tên Huy là anh thứ năm của Phát. Dạ. Phát thì tính rất là chịu khó, thật thà, siêng năng, rất là cô hiếu, với sống thì có trách nhiệm với những người xung quanh. Cũng mong cho gia đình nhà gái cũng như gia đình nhà trai cũng như hai bạn à, sau chương trình này thì hãy cho nhau một cái cơ hội à, để đi đến xa xa hơn ừ. anh năm thấy uh, em bé bên nhà em thế nào anh năm dạ em bé thì nhìn uh, à, tuy nhỏ chứ mà rất là dễ thương à, lanh lợi có cái tính là tự lập rất là cao cho nên uh, rất là ok dạ cảm ơn anh dạ, dạ kính trọng nhìn linh và chị ngọc lan thì uh, mình là quản lý à, trực tiếp của bạn phát thì chúc em kiếm được à, một nửa tình yêu của mình thì anh thấy bên bạn gái thì cũng rất là ok anh mong thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội cảm ơn rồi chuẩn bị mở rào nha mở rào chào Lan Hôm nay mình đến chương trình cũng có món quà tặng bạn à, Dạ em cảm ơn anh Em có một món quà muốn gửi cho anh à, Cảm ơn Đó là một cuốn sách ạ, à, thông điệp của nước ạ à. Anh có thích đọc sách không? À, anh cũng có hay đọc lắm Dạ, nhà gái tặng cho nhà trai một quyển sách Thông điệp của nước Dạ, về đọc đi cho biết nó cái thông điệp nó là gì Nhà trai tặng bó hoa, thông điệp của hoa Dạ, thì uh, em thấy bạn là một người à, đẹp hơn những cái gì mà bó hoa của mình nè. trời ơi quá trời khéo miệng rồi à. <laughs> hả còn nữa hả dạ thì à, mình có à, thêm một cái gọi là một cái ly nước để khi nào mà em thấy khát nước thì em có thể à, nhớ tới mình dạ ừ, đẹp quá dạ em cảm ơn dạ. anh thì tới đây cháu cũng ừ. cháu rất ngưỡng dạ, cháu rất ngưỡng mộ chú á nên cháu cũng ờ, mong có một ngày đến đây thì cũng ờ, tặng chú một cái ly để uh, chú dùng nước ạ. Cảm ơn con. Trời dạ. ơi thì nó chu đáo sợ luôn. Em ừ. cũng uh, xin phép tặng chị ạ. Làm như quên luôn. Dạ chị rất là cảm ơn em em có biết là chị là một cái người rất là đam mê sưu tầm về tất cả các ly các bình nói chung là tất cả mọi cái mà để đựng nước để ừ. uống nên rất là thích bây giờ á đứng lên hát bài tặng bạn gái coi coi à, đó mạnh mẽ lên nào rồi nào à, ờ, em xin phép hát một đoạn trong bài vì yêu ạ cố lên nào cố lên cố lên yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu xa dù thật xa nếu đôi tay yêu nhau thật sâu Muôn nghìn cùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi Hơi em vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay Và thứ tha cho anh ngày ấy Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối Ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng Sông tố rét mưa sao chưa rét nỗi buồn yeah. Và gái đáp lại liền luôn à, Em sẽ hát một bài hát của Văn Mai Hương Đó là một ngày 200 năm Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen Hy vọng tan theo ánh dương chiều Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu Cho tàn nhà lên ánh bình minh Rồi, về chỗ ngồi đi Rồi, bây giờ hãy nói chuyện nhau đi, thoải mái chưa nào à, Em muốn người bạn trai với em như thế nào? là một người bạn trai thì em mong là họ ở bên cạnh mình và ờ, có thể là giúp đỡ giúp đỡ uh, sát cánh với mình những cái lúc uh, uh, khó khăn hay là hạnh phúc trong cuộc sống uh, đồng cảm và có lòng trắc ẩn em cảm thấy mà hợp thì phỏng bô lao thì em có thể uh, xác định cho hôn nhân của mình hôn nhân thì em chưa có nghĩ tới nhưng mà ừ. nếu mà thật sự uh, có những cái tiếng nói chung có thể đi xa với nhau thì cái chuyện đó có thể uh, tính à, anh có phải là một người uh, hài hước và vui vẻ không anh bình thường ở ngoài rất là, nói chung là làm cho mọi người đó, cười rất nhiều nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình đó, thì cũng không có được à, à, tự nhiên thể hiện mình rồi bây giờ hai đứa cưới nhau là, là thích đẻ mấy đứa con nói đi quan điểm của mọi người dạ theo con thì à, khoảng là ba mình là ba là đủ thì à. con cái thì do ông ông của ông trời cho mình thôi à, em thấy hai là đủ nói chung là cũng không biết được cái chuyện tính à, mình tính thì không bằng trời tính <laughs> bây giờ có chuyện vậy nè đứa ở bình dương đứa ở sài gòn đúng không dạ nhưng mà em, em đang ở tây ninh về địa lý là nó hơi xa nhau đó rồi giờ ví dụ mà tìm hiểu nhau rồi sao mà tìm hiểu nó xa xôi vậy rồi tính sao dạ hai tuần em sẽ về thăm gia đình bạn gái chưa hai tuần nếu tao thương quá tuần nếu mà thương quá tao ở dọn vợ luôn có ai bà con quen gì ở tây ninh không vợ gặp đâu có vợ gặp đâu có <laughs> đấy là đấu đấu với em thì ờ, khoảng cách không xa nếu chúng ta xem là xem nhau là tất cả đó cái này vui nè đó đó giờ bây giờ bắt đầu thể hiện tài năng rồi đó từ từ nó vui đó dạ. mình đưa ra quyết định thôi dạ. ok dạ dạ thì trước khi ờ, bấm nút mình có một món quà à, tặng cho em bất ngờ ừ. thì à, à, mong em nhắm mắt lại đi nhắm mắt lại thế nhà trai dạ. ga lăng chưa à, chú lên đại chỗ à, ờ. lấy chứ con lấy gì lấy nhà dạ trai có nhiều tàn, cái bất ngờ tàn, quá tàn, tàn. Wow. mở mắt ra nào anh cũng mong món quà thì uh, mong em mở cái à, cái sợi dây thì uh, em sẽ biết được những cái cái tấm lòng của anh cuộc đời tôi 36 năm rồi chưa đọc chữ ra gì đó đọc chữ trên cái bong bóng kìa có chữ đó nhân gian rất rối bộn bề thôi em bỏ hết trở về bên anh trời ơi trời ơi đây nè cái dòng này mới quan trọng nè để cao lên rồi đọc đi anh đọc đi anh vậy yêu ơi anh đợi em 26 nào bánh trưng này dễ thương chương trình cũng đến đây cũng ờ, tạo cho mình một cái duyên thì mình sẽ trao nhau cơ hội để có mang đến cái nợ cho mình rồi về ghế ừ. ngồi cảm xúc con, bây giờ con con con con con con trời ơi anh xích xích ra đây này xích ra đây đúng rồi xích ra giữa nè anh cũng có món quà nho nhỏ dạ à, xin gửi tặng em anh cho, cho anh xin phép được đeo em à dạ trời ơi dạ, em quỵ xuống cái là rối luôn đó đã dạ, tay cảm giác thế nào rất là bất ngờ tại vì em không nghĩ là có một người sẽ chuẩn bị rất là nhiều quà cho mình như vậy rất là cảm động ừ. ok rồi về ghế ngồi đi chúng ta chuẩn bị tiến hành thủ tục thôi The Great Wave Toshiba Chúng ta lắng lòng mình lại Cảm xúc thế nào chúng ta làm theo con tim lúc đó Bóng với không là quyền của các bạn Sau 3 tiếng đếm Chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình Một Hai tay nhau nào chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau mẹ tương lai ngồi đó đó dạ. mình nói xin phép bác là cho tụi con quen nhau dạ, dạ con xin phép bác con uh, xin phép được quen em Lan còn nếu được sẽ tiến đến lâu dài và hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em Lan ạ rồi mong rằng hai bên gia đình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa nhỏ chúc hai đứa hạnh phúc nha dạ con cảm ơn tuyệt vời lắm nha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 Cối xây bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Dạ, dạ, dạ cảm ơn Cảm ơn chương trình ạ. Rồi, hy dạ. vọng rằng chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp khi nào à, có gì thông báo cho chương trình được biết nha. Dạ. dạ. Rồi. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm đi đi hai đứa. Dạ. Cảm ơn chị ạ. Cầm quà xuống cho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 à, hiện tại cảm xúc của mình rất là vui rất là hồi hộp từ ờ, rất là nhiều hôm rồi thì cũng mong đến chương trình tìm được một nửa mảnh ghép của cuộc đời mình một nửa thương để à, dẫn về cùng với gia đình ạ à. em muốn một bạn gái rất là lanh lợi muốn bạn đó nhanh nhẹn sau này dụ như là mình về kinh doanh buôn bán gì, gì chẳng hạn thì bạn sẽ phụ giúp được mình Dạ hôm nay đến đây tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò á, mục đích á, là để cổ vũ tinh thần cho à, em Phát tìm được một người à, bạn đời như ý à. Không cần à, đẹp lắm đâu, nhưng biết đối nhân xử thế với gia đình, với mọi người. À, mình cảm giác rất là hồi hộp, có một chút phấn khích khi mà được tham gia chương trình này. Mình đăng ký chương trình cũng uh, nửa năm, tầm nửa năm. Không nghĩ là chương trình sẽ gọi nhanh như vậy và uh, cảm thấy là mọi thứ uh, diễn ra rất là nhanh chóng khi mà đến ngày hôm nay và tham dự cái buổi uh, uh, ghi hình ngày hôm nay mong đợi là sẽ gặp được một cái người uh, uh, khá thú vị và um, uh, vui vẻ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào Em thích một người à, hài hước và vui vẻ Bạn có thể chơi thể thao Có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, hát, à, vẽ vời Hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình Con mong rằng là à, sau khi mà à, cả con và bạn nam cùng nhau bấm nút thì à, gia đình cũng sẽ à, ủng hộ và sát cánh cùng với à, hai chúng con cảm ơn à, chương trình và ờ, cảm ơn à, anh chị ekip cũng à, tạo điều kiện cho tụi em gặp nhau em cũng thấy là mình đã tìm được đúng cái một nửa à, cuộc đời của mình rồi thấy bạn rất là hiền bạn dễ thương thì à, rất là linh lợi thì à, em nghĩ đó là một, một nửa của mình à, mình ghép của mình tìm bấy lâu nay ạ em bấm nút là vì cảm thấy anh là một người rất là tử tế tại vì em thích là thích người vui vẻ nên là em không biết là anh có vui vẻ không nhưng mà em mong là sau này thì à, nếu chúng ta quen nhau thì mình sẽ có những cái khoảnh khắc hạnh phúc anh ở ngoài là một người rất là vui vẻ à, nói chuyện với mọi người xung quanh thì mọi người rất là à, muốn cười cho câu chuyện của anh nhưng mà qua trong chương trình thì à, cũng là lần đầu tiên thì cũng à, cũng nhát nhưng anh không có thể hiện được hết cái à, cái khả năng của mình anh sẽ chứng minh cho em trong thời gian à, sắp tới à, anh có phải là một người uh, hài hước và vui vẻ không anh bình thường ở ngoài rất là, nói chung là làm cho mọi người đó, cười rất nhiều nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình đó, thì cũng không có được à, tự nhiên thể hiện mình những cái món quà bất ngờ là từ từ anh phát thì à, đây là lần đầu tiên mà à, em được tận mắt chứng kiến ở ngoài đời thật và và nhân vật chính là em và đó là một cái điều rất là đặc biệt mà trước giờ thì à, bình thường mình xem phim á thì những cái cảnh lãng mạn đó thì cũng trong, trong phim thôi và bây giờ nó diễn ra ở ngoài đời thật nên mình thật cảm giác là không có tin được Fan. Wow. anh anh có món món quà thì uh, mong em mở cái uh, cái sợi dây thì uh, em sẽ biết được những cái cái tấm lòng của anh trong đó cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ anh cũng có món quà nho nhỏ dạ à, xin gửi tặng em anh ừ. à, cho, cho anh xin phép được đeo em à dạ trời ơi bị xuống cái là rối luôn đó tạ dạ, tay anh cũng muốn ờ, em ở đây đến ờ, cuối tuần thì ờ, đi đi cho biết sài gòn và có thể là ừ, à, cuối tuần đó anh sẽ xin phép về phía phía nhà em để thăm nhà cũng thăm thăm gia đình em em thấy có được không <laughs> em sẽ hẹn anh vào một dịp chính thức tại vì bây giờ tại vì có mẹ và bạn em đi chung nên là em em nghĩ là em về phải về chung với họ à, và mình sẽ hẹn nhau một cái ngày gần nhất em rất là mong đợi ngày mà anh sẽ về thăm nhà em à, anh chị nào còn độc thân thì hãy nhanh đăng ký chương trình thì um, để tìm ra một nửa yêu thương của mình thì đối với mọi người có tin về tình yêu xác đánh hay không thì riêng mình thì mình mình tin đó là sự thật và đây là kết quả của mình Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu Xa dù thật xa, nếu đôi tay yêu nhau thật sâu Muôn nghìn cùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ Chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối Ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng Sông tố, rét mưa sao chưa sắp nỗi buồn à, Mọi người à, nếu còn độc thân thì hãy tham gia chương trình nhé vì à, ekip đội ngũ của chương trình rất rất là có tâm và luôn support mọi người mọi lúc mọi nơi và dạ, yeah, rất là mình rất là quý trọng cái điều đó